càng thích ngắm mình với làn da trắng hồng rạng rỡ vì kem dưỡng trắng da Pons giúp phát huy tối đa hiệu quả dưỡng trắng da. Pons mang đến một triệu cơ hội làm đẹp cho phụ nữ Việt Nam. Bạn sẽ là một trong một triệu phụ nữ